khó thì Đức Phật đã nói rồi vừa đủ là coi theo giới luật quý vị cũng vậy quý vị muốn sống vừa đủ thời buổi này đó quý vị sở dĩ tu không được là quý vị quá đầy đủ quá đầy đủ tiện nghi quá hưởng thụ thành ra cuộc sống bây giờ càng hưởng thụ càng đau khổ đức phật nói vật chất mà hưng thì tinh thần phải suy si đồi mà tinh thần hưng thì vật chất suy si đồi tinh thần hơn là một người biết muốn ít muốn biết đủ thì người này sẽ sống hạnh phúc còn mà ham muốn nhiều quá hưởng tiện nghi nhiều quá thì người này chìm trong vật chất thì người này đau khổ hồi xưa người ta sống hạnh phúc hơn bây giờ còn bây giờ vật chất quá nhiều chúng ta có điện có nước ăn uống đủ món hết rồi tới là đồ bây giờ chỉ cần nước sôi đổ vô là ăn rồi Rồi thịt bò bây giờ bảy tám món Rồi cá ê hề Còn hồi xưa người ta ăn rất là đơn giản nhất là ở thôn quê Người ta không có điện, không có nước Ta sống với trời trăng sao Sống rất là thiên nhiên Còn bây giờ chúng ta sống bằng nhân tạo Quý vị nào có đi Mỹ thì biết Phật tử về kêu này Tụi con sống như cái máy gì xưa Sống dưới đèn nê ông Con không còn biết mặt trời mặt trăng là gì hết Mà đêm về mệt quá rồi mở đèn Rồi ngủ Rồi sáng thức dậy thì lo ăn Ngày làm 8 tiếng Có người còn làm thêm nữa Đêm ngày có 24 tiếng mà làm 8 tiếng rồi ngủ 6 tiếng, 7 tiếng nữa thì hết hơn nửa ngày. Rồi về mệt quá thì ăn đâu có. Thì đồ sẵn đổ nước sôi cho ăn ung thư đồ tên là đồ quá chất thôi có đát một cái hai ba năm trời còn hồi xưa người ta nấu liền người ta ăn liền rồi gạo hồi xưa người ta ăn gạo lứt có chất mài cám nó bổ thiệt là bổ đủ chất bổ bây giờ xây xác cho thật trắng ăn cái bã không bỏ đi cái chất cám là chất bồi bổ nhất còn văn minh chừng nào chúng ta càng ngu chừng ấy hồi xưa thì người ta nhớ ở nhà tranh bây giờ nhà lầu hai ba bốn chục tầng kêu vào nhà chung cư vậy đó trời ơi một trống trong đó rồi có chuyện gì là chạy không nổi đạp nhau mà chết rồi đi thang máy không mà chung cư gì nó nực muốn chết luôn phải có quạt máy có máy điều hòa mà ngủ về mệt quá mở quạt máy rồi đi luôn vô lò thiêu luôn còn hồi xưa người ta ở dưới gốc cây người ta nhở nhà tranh mái tranh vách đất một gian sơ sài nó mát vô cùng quý vị nào có ở nhà tranh với nhà lá cũng đẹp còn bây giờ mấy cái quán mà bán đồ <laughs> đó không có cất nhà ngói hoặc cất nhà lá không còn ở cất nhà tranh như ở nha trang đó. mấy cái quán đó, cất nhà tranh không thật là đẹp vô thật là mát bây giờ kêu gọi trở về xưa trở về thiên nhiên người thiên nhiên thì ít bệnh họ sống cả trăm tuổi còn bây giờ chúng ta sống mà quá chất tiện nghi thì tiện nghi đầy đủ thì quá đầy đủ thì cái tâm chúng ta không an ổn được thức dậy là có biết bao nhiêu vấn đề mà vấn đề tránh là gì là cái sắc thân này đau khổ nhất là sắc thân này mà nếu chúng ta không tập trung không theo dõi không biết nó thì chúng ta ngoại có hướng ngoại không bây giờ ở ngoài ngoại quốc ở Việt Nam bây giờ cũng vậy nội cái điền điện với tiền nước là chết rồi làm chết mồ chết tổ không đủ trả tiền nước trả tiền nhà bây giờ ngoại quốc thì không có mua nhà nó mắc quá phải mướn mướn rồi trả tiền điện tiền nước tiền nhà thì hết rồi làm cùm đầu rồi về Việt Nam không dám về về thì Việt Nam xin tiền Việt kiều mà giàu lắm có người nghèo muốn chết đâu phải Việt kiều nào cũng giàu đâu có nhiều bên đó thất nghiệp chúng ta thấy đồng tiền là trên hết đi đâu mà ta nói dài mang túi bạc kè kè nói quấy nó quá chúng nghe rầm rầm ai có tiền thì được người ta tôn trọng ai không tiền người ta bỏ bê cả tới nhà thương cũng vậy bây giờ có cái vụ nhà thương dịch vụ vậy đó <laughs> nghe tiếng dịch vụ nó nó đẹp quá thì tất nhiên phải có trung gian muốn gặp bác sĩ gì đâu có cái ban dịch vụ nó lo hết thì phải có tiền riêng cho nó nữa còn bác sĩ mổ xẻ là tiền mổ xẻ riêng rồi tiền ba thơ cho bác sĩ riêng nữa nó mới tiếp mình nó mới săn đón mình mà bác sĩ không mà y tá mà giúp nó cũng phải có ba thơ riêng nữa trời ơi là trời tiền ơi là tiền thành ra một người nghèo mà bệnh thì chết thôi đâu có dám lên nhà thương đâu có dám lên thành phố lên thành phố thì dưới 10 triệu là không có sống nổi Đào đeo ra 10 triệu Một người nghèo một ngày kiếm vài trăm ngàn Lương một tháng có <laughs> cả năm bảy trăm một triệu Và bây giờ bệnh một cái nữa thì làm sao Thành ra ở trong cổ đức thường nói nó Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền Mi làm nhân loại quá ra đi Mi tô nét mặt đen thành trắng Mi khiến nhân tình thẳng quá xiên mi đạp lưng thường vô một số mi xuôi nhân nghĩa dẹt đối đường mi xuôi thế giới đâm nhau mãi ác nghiệp chi mi lóng rứa tị thì chúng ta thấy đại chiến thứ nhất 14 18 là gì kinh tế kinh tế là gì là ông nội của tiền bạc đại chiến thứ nhì 39 45 là gì cũng kinh tế là cũng chiến tranh vì tiền bạc bây giờ sắp đại chiến thứ ba là gì dầu lửa ở Trường Sa, Hoàng Sa, Sóc Nổ. Dầu lửa là cái gì? Là ông cố nội có tiền bạc. Vua dầu lửa là ở Mỹ giàu nhất thế giới, chưa ai bằng ông. Ông là ông vua dầu lửa. Vì tiền bạc mới giờ thế giới dồn về đó. Rồi tranh nhau có tiền bạc rồi giết nhau chết thì cuối cùng không còn ai hết. Thành ra ba lần thế giới chiến tranh là chiến tranh vì tiền bạc ý thức hệ Bây giờ cũng sắp sửa đi vào đó Mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta lại tham tiền nữa thì thôi chết rồi Thì tôi thấy người Phật tử cũng vào trong đó đấy Ở đây có 3, 4, 5, 6 Phật tử vậy cha mẹ mà Vừa chết xong là anh em rồi bán nhà chia nhà Rồi Phật tử thì khôn hơn <laughs> người ta rảnh người ta nuôi mẹ nuôi cha thì trước khi cha mẹ tắt thở người ta làm cái tờ di chúc <laughs> cha mẹ để lợi cho mình thì theo cái lực bây giờ mà di chúc làm sao thì để lợi cho người con đó rồi khi chết là anh em để chia thì chia thì người phật tử người ta là người phật tử người ta biết người ta sẵn sàng chia nghĩa là nhà là nhà của gia đình kêu bằng cái nhà thờ vậy đó không có bán được là cái cái cái cái cái truyền thống của gia đình để thờ cha mẹ thì mấy người ấy thì đức định bán để chia thì họ cũng nói bán vào số tiền bao nhiêu họ cho lại chuộc lại nhưng mà đòi quá xá quá cái mức mà người ta có thành ra cuối cùng phải thưa thưa thì anh em đâu còn là anh em nữa từ nay nhìn là kẻ thù anh em ruột chị em ruột mà vậy thì thưa thì người phật tử thắng thôi họ khôn họ nuôi cha mẹ cầm cái tờ di chúc thì ra tòa án thì ai di chúc cho cha mẹ di chúc cho người nào thì người đó hưởng Rồi đó chúng ta thấy khó lắm người phật tử cũng khó xử đấy tôi khuyên thôi cho đi chia lợi một mớ tiền nó chia thì con có chia nhưng mà đòi quá cái sức của tụi con tụi con phải đành để thưa thôi vì thưa đổi thắng là tôi nói giờ cũng phải chia thôi cũng cho người ta lợi một mớ anh em à dầu sao cũng là một cùng một máu mũ thì người phật tử được vậy cho ngoài là thôi à dứt à chúng ta thấy vậy thành ra cái cuộc đời bây giờ khó xử giờ muốn xử thì sao chỉ có cạo đầu đi tu thôi <laughs> không tiền không bạc không nhà không cửa không vợ không con thì đời sống mới giải thoát chúng ta thấy thái tử si đạt ta quý vị không bằng cái lai like của thái tử nữa. vợ đẹp con ngon vàng sang dài vàng bạc gấm dốc sơn hà cẩm tú trong tay thái tử một vị vua tương lai mà thế mà dám dứt bỏ hết đêm ngủ dưới gốc cây ngày đi xin ăn một y một bát bay khắp non trong rồi trôi dòng gió trụ không ai thèm khó tới không ai giết không ai gì hết còn lúc làm thế tử đó tiền hô hậu ủng ngủ phải có gạt được co tức là phải có lính gác mà chưa chắc bỏ đảm đâu lính nó giết mình cũng không chừng khi bị người ta mua chuộc nó thì bây giờ chúng ta thấy mấy ông tổng thống mấy ông thủ tướng sợ chết mồ mà ai cũng thích làm tổng thống đó, tranh cử chứ khi không là được làm tổng thống đâu phải tranh cử dữ lắm mà nhiều ông có 5 năm mà rồi lên cái bòn xèn một mớ tiền để rồi để hậu giống mà giống không kịp thì tử hình <laughs> cái chết cũng vì tiền còn thái tử xe ta nằm trên đống vàng mà dám bỏ thì tất nhiên cái hiểu biết phải đọc đó mới được do cái hiểu biết sai lầm chúng ta mới khổ chứ không phải tại tiền Thành ra Đức Phật nói rồi Ngài kết luận cái cuối cùng Ác nghiệp chi mi lắm rửa tiền mi làm nhân loại quá đã điên Phải tiền hay không? Sai Không phải tại tiền Nếu tại tiền thì Đức Phật cũng tiền vậy Mà tại sao Ngài không đắp Chúng ta nhớ câu chuyện A Nan ở Đức Phật đi Tụi ăn cướp nó vô trong cái đền vua nó ăn cắp Rồi lính hay mới rượt theo nó Nó chạy quýnh quá nó rớt tiền, rớt vàng dọc đường thì bữa đó Đức Phật kêu A Nan đi bát với ngài sớm quá mới sáu bảy giờ sáng thì dạ. A Nan thấy vàng rớt ở dưới đất ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn vàng ở đâu mà rớt đầy đất thì Đức Phật nó con rắn độc đấy con nó nói nó kỳ sao Thế Tôn không thấy mà lại nói con rắn độc Ngài mới cầm lên coi được quả vàng Ngài mới thảy xuống rồi nó bạch Đức Thế Tôn vàng thiệt mà Đức Thế Tôn nói con rắn độc đấy con <laughs> Ngài mới lượm một viên vàng Ngài đưa cho Đức Phật coi Đây vàng thiệt mà Đức Thế Tôn Ngài không thèm ngó Ngài nói con rắn độc đấy con Ngài lập lần thứ ba thì A Nan biết A Nan mới thấy cục vàng xuống Con rắn độc Chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói cái gì Ngài không có giảng Nhưng mà cái đức của Ngài đi sâu vào Cái linh hồn, cái hiểu biết của A Nan A Nan biết cái sống chết là do vàng Không phải tại vàng mà tại mình tham vàng tại mình ghiền vàng tại mình dính mắt vào vàng cái này thì người nữ nặng á <laughs> người nam thì nặng về sắc người nữ thì nặng về vàng nặng chi vậy nặng sửa soạn <laughs> thì đó son phấn quần áo giày dép đồ còn người nam thì nhậu nhậu cũng phải có vàng <laughs> <laughs> vô mấy cái cái quán mà cái cao lầu cao tốc gì đó nhậu bò bảy món rồi ăn ốc khỉ gì đó trời ơi tôi nói là con người ác vô cùng thì cái đó là tiền không thì tiền với vàng với đô la là mấy thứ một thứ thành ra không phải tại tiền mà tại cái lòng tham tiền